À, kính thưa đại chúng, câu hỏi từ một bạn viết thư về gửi cho Thầy hỏi thế này. Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Hữu Tê, Thầy xin không được nói tên bạn ấy, hiện đang sống và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Con hay xem các bài giảng của Thầy trên YouTube và con rất ngưỡng mộ Thầy. Con thấy các Phật tử mỗi khi đặt câu hỏi hay đăng lên trang Facebook của chùa nhưng mỗi lần lên trăng con thấy có quá nhiều câu hỏi nên con sợ câu hỏi của con sẽ bị trôi mất và không đến được tay Thầy. Nên hôm nay con xin mạo muội viết thư kính gửi Thầy nhờ Thầy giải đáp giúp con. Bạn này bạn viết câu hỏi lên trang Facebook nhưng mà vì quá nhiều, Phật tử chúng mình rất là đông, hàng ngàn, hàng vạn Phật tử cho nên là câu hỏi nhiều quá. Thì ban uh, biên tập á, là phải chọn lọc ra những cái câu hỏi nhất định chứ không thể nào mà đăng hết được câu hỏi. Thế thì bạn sợ là câu hỏi của bạn không gửi được đến Thầy cho nên bạn đành viết thư. Thì Thầy nhận được bức thư của bạn ấy và Thầy đã đọc à, để hôm nay này trả lời cho bạn ấy và đại chúng cùng nghe. Bạn ấy hỏi, xin hỏi, con xin hỏi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy là ờ, Kính thưa Thầy, con làm điều phối cho một công ty vận tải tại Đà Nẵng và tài xế công ty của con đã gây tai nạn làm chết hai người. Lái xe bảo rằng hàng hóa của công ty nhiều bị hối thúc nên về quay đầu bốc hàng cho kịp chứ chẳng ai muốn gây ra tai nạn gì cả bây giờ xảy ra chuyện lái xe lại phải chịu đó tức là bạn nói rằng cái anh tài xế này anh ấy gây ra tai nạn chết mất hai người thế và anh ấy nói rằng hàng hóa của công ty thì quá nhiều rồi bị hối thúc nữa bị hối thúc bị thúc phải đi cho nhanh vào wow cho nên là à, là mới gây ra tai nạn thế bây giờ gây ra tai nạn thì lái xe lại phải chịu anh cũng than than thân trách phận như vậy con có một số câu hỏi xin thầy chỉ dạy cho thứ nhất ý, là bạch thầy là con làm điều phối ở văn phòng thì có mang cái tội không có mang tội thứ hai tại con thấy cũng dây dứt nếu có tội thì bây giờ con phải làm sao để hết tội chiếc xe gây ra tai nạn là xe của công ty và vẫn tiếp tục sử dụng đi chở hàng thì có cần phải làm gì với chiếc xe này không ạ? À? Đấy là cái, cái phần à, thứ nhất à, anh bạn này anh hỏi. Thì Thầy xin à, trả lời đại chúng và trả lời anh bạn này luôn. Thứ nhất, thì mình có cái nhận định chung là thế này. Đối với Đạo Phật chúng ta thì nhìn nhận mọi việc nó rất đầy đủ mọi khía cạnh từ việc phúc cho đến việc tội nó đều có đủ nhân duyên nhà phật mình gọi là mọi sự mọi vật sự sự vật vật cho đến các việc đều là do nhân duyên mà thành tội cũng là do nhân duyên mà thành phúc cũng là do nhân duyên mà thành đủ nhân đủ duyên thì thành sự việc nào cũng thế à, một cái tai nạn xảy ra cũng là đủ nhân duyên mà thành và cái duyên này ấy, thì nó rất là chằng chịt nó rất là nhiều duyên thưa đại chúng vào Thế cho nên nhà Phật mới nói là trùng trùng nhân duyên, vô số nhân duyên mới tạo nên một sự việc. Cho nên ấy, nhà Phật cũng nói một sợi tóc của mình mà dụng ấy, cũng phải đủ nhân duyên, thời tiết nó mới dụng được, chứ không phải tự nhiên nó dụng được đâu. Đó, nha. Vậy thì ở đây cái chuyện tai nạn, tài xế lái xe bị tai nạn xảy ra chết người, nó cũng phải đủ nhân duyên, đó, đủ nhân duyên. Và mọi cái này nó đều liên đới với nhau. Chúng ta phải xét cái nhân duyên thì nó chia ra là duyên trực tiếp và gián tiếp, có duyên gần và duyên xa. Duyên trực tiếp tức là cái đối tượng này là cái người gây ra cái tội này, đấy là trực tiếp. Gián tiếp là những cái người liên đới à, để gây ra. Thế duyên gần chính là cái, cái người đó là duyên gần và duyên xa là những người ở xa hơn Đấy. thế thì thưa đại chúng là một sự việc xảy ra này không phải là là do một con một một duyên được mà nó rất nhiều nhân duyên và nói cho cùng thì cả thế giới này chúng ta đều tạo ra cái sự việc ấy đấy thưa đại chúng một cái sóng biển ở biển đông cũng là cả thế giới mới tạo ra một con ruồi nó bay ở đây cũng là cả thế giới mới tạo ra một cơn bão cũng là cả thế giới mới tạo ra cả pháp giới này mới tạo ra ở thế gian là người ta xét những cái duyên gì duyên gần cái duyên mà có liên hệ tương đối gần còn xa quá người ta không xét nữa đại chúng hiểu không đấy ví dụ bây giờ mình nói thế này anh tài xế này anh gây ra tai nạn anh ấy là cái duyên gần rồi là trực tiếp rồi thế nhưng mà lại nói bây giờ thế bố mẹ anh cũng phải chịu à tại vì bố mẹ anh ấy đẻ ra anh ấy vì không đẻ ra anh ấy thì làm gì có cái tai nạn ấy xảy ra vì không có anh ấy thì làm gì có cái chuyện anh ấy lái xe thế bố mẹ anh ấy thì lại do ông bà anh ấy sinh ra lại do cả ông bà có phải không đấy nếu mà truy về nhân duyên thì nó lằng nhằng như vậy đấy thế cho nên ở thế gian pháp luật của thế gian người ta chỉ khoanh vùng cái nhân duyên thôi ở trong mức độ nào có liên đới người ta cảm thấy là là gần chứ còn xa và xa quá là người ta không tính nữa như thầy đã nói là một cái tai nạn nó xảy ra là cả pháp giới này đều đều có liên đới hết chứ không phải không. Nhưng cái tội của thế gian à, thì người ta chỉ xét ở ở những cái duyên khoanh vùng gần nhất định thôi. À, thế thì ở đây á, thứ nhất ý, cái tội của anh lái xe là tội rồi là trực tiếp người điều khiển phương tiện xảy ra tai nạn thì trong luật à, luật hình sự là anh là chịu trách nhiệm chính rồi là tội trực tiếp là cái người, người chính xảy ra tai nạn đó thứ hai là những cái người có liên đới Đó, liên đới nhé thế thì ở đây bạn này bạn ấy nói bạn ấy là cái người điều phối điều vận xe của công ty thế thì bạn này á, nếu mà bạn ấy hỏi là bạn ấy có tội không vì bạn ấy thấy rất ăn năn áy náy trong cái chuyện này Đó. thế thì chúng ta phải căn cứ theo luật của thế gian xét tội theo luật thế gian này thì nếu cái luật hình sự nó nó quy định ví dụ như là cái người điều phối này bạn ấy mà điều xe nó không đúng cái xe nó không đủ cái điều kiện an toàn để lưu hành giao thông đó, thì bạn ấy có liên đới à, hoặc là bạn ấy cử người cử cái anh lái xe này không đúng cái người có đủ cái năng lực để điều khiển phương tiện giao thông ví dụ thế nhé thì những cái đấy là để để luật người ta sẽ truy xét xem nó như thế nào để mới kết tội được là mình có tội hay không đấy thì về mặt à, thế gian nó là như vậy đấy thưa đại chúng thế gian ở đây thầy nói thế gian thế còn trong phật pháp của mình thì mình chúng ta đã biết rồi và mọi cái đều do nhân duyên mà thành thì ở đây cái duyên trực tiếp duyên gần duyên xa nhưng bạn này bạn ấy đang cảm thấy bạn rất là áy náy trong tâm bạn rất ăn năn thì chính cái ăn năn đấy nó là hiện tướng của gì hiện tướng của mình có cái tội đấy mình mình không có làm cái điều gì liên đới thì tự nhiên tâm mình nó ít ăn năn không ăn năn nhưng bạn cảm thấy ăn năn tức là bạn thấy có một cái gì đấy bạn sơ xuất trong việc này hoặc là bạn ấy hối thúc anh tài xế này đi cho nhanh lên à, này khác dục dã anh ấy để cho anh bắt đi vì anh thì sợ nếu không kịp thì có khi bị mất việc trừ lương đó thì chúng ta biết cái đấy là mình có liên đới đấy về mặt tâm là mình có liên đới về mặt nhân quả mình có liên đới do từ mình tác động nữa thưa đại chúng giống như chúng ta mà ờ, ở nhà chúng ta mà ờ, có con bé và mà chúng ta lại không cẩn thận chúng ta sơ ý chúng ta để những con dao nhọn ở ở ở cái, vừa cái tầm tay của trẻ con đến lúc cháu nó bị tai nạn trong đó chúng ta có cái lỗi ở trong đấy ta cũng áy náy ăn năn hay là cái câu chuyện mà mấy năm trước đấy có anh ở, ở hạ long đó đi làm về lùi xe vào gara thì ở nhà thằng con trai một tuổi mấy hơn tuổi thì nó lững chững nó ra nó đón bố anh lại không nhìn trước nhìn sau lùi vào thế là kẹp chết luôn thằng con trai luôn đấy thế thì có phải là lỗi ở mình không mình cũng có lỗi chứ mặc dù mình không chủ ý nhưng do mình bất cẩn mà mà nó xảy ra mình có lỗi mình cũng áy náy răn dứt lắm thưa đại chúng nhé thế cho nên ở đây á, thì về phía à, luật pháp thế gian thì về luật pháp thế gian thì để người ta còn xét xem cái việc điều phối này xe phương tiện thế nào người lái xe có đúng không người ta mới quy kết trách nhiệm tội của thế gian được vào thì bạn ấy mới có thể biết được mình có tội không thế còn nếu bình thường thì chắc là người điều phối nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu nếu làm đúng thì không có tội gì cả thế còn về mặt tâm thì chúng ta có liên đới gần và, và do chúng ta nếu chúng ta có những cái hối thúc như vậy thì chúng ta tự mình cảm thấy ăn năn đấy chính là cái dấu hiệu mình tội đấy thế thì bạn này bây giờ làm sao bạn hỏi làm sao thì theo thầy thì bạn nên cũng phải sám hối vào rồi cũng phải ờ, chia sẻ cái trách nhiệm đối với cái anh tài xế này nghe không? Ờ, vì nếu hoặc mình thúc giục người ta hoặc là mình ép người ta phải đi cho nhanh phải này phải khác mà người ta vội vàng mình cũng có phần trách nhiệm trong đấy mình phải ờ, chia sẻ trách nhiệm với người ta nhé động viên chia sẻ trách nhiệm với người ta thì mình mới có thể thể nhẹ cái tội về tâm của mình đi thì tâm nó sinh tức là tội nó sinh đấy thưa đại chúng nó như vậy không thì mình cứ áy náy dứt dây dứt thôi và cái đấy nó cũng sẽ thành quả cho mình sau này đó đấy là cái phần à, tâm đối với bạn này thứ hai nữa là bạn ấy hỏi là cái xe mà gây tai nạn đấy thì bây giờ có dùng được nữa hay không đó. và nếu mà dùng thì phải làm gì với chiếc xe này thì kinh thưa đại chúng à, cái xe nó là cái vật nó chẳng có tội nó chẳng có nghiệp báo gì cả cái xe nó chẳng có tội gì hết đấy nghe không đấy, là sự thật đấy. một tội là ở con người ở à, tâm con người sinh ra chứ còn xe nó là vật vô tình nó không có tội không có nghiệp gì hết á nhé nhưng ở đây ấy, lưu ý một cái chuyện này về tâm linh nó có thể xảy ra đó là cái xe khi mà xảy ra tai nạn thì cũng có những trường hợp là vong linh ấy, nó bám theo cái xe đấy thưa đại chúng có cái câu chuyện trước đây là có một cái người, người ta dùng con dao này, người ta giết người. Và sau đó cái con dao này cứ ai cầm vào nó là tự nhiên khởi tâm muốn giết người. Đó là cái vong linh ấy nó theo. Hoặc là có một cái loại quỷ thần nó theo. Đó. Thế cho nên những cái xe mà đã gây tai nạn thì về bản chất thì xe nó không có tội, có nghiệp gì cả. Nhưng mà chúng ta để an tâm và tốt nhất thì chúng ta lên cũng làm một cái lễ để cầu siêu độ cho những vong linh nó nương gá, nó đi theo cái xe đấy nhé có khi vì nó chết ở cái xe đấy cho nên nó sinh ra những cái thù hằn và nó đi theo và nó, nó có cái, những cái lời thề những cái vong linh như thế lời thề ai mà lên cái xe này nó đều khiến xảy ra tai nạn thì chúng ta nên làm cái lễ giải giải cái vong này đi và cầu siêu cho cho cái vong linh này thì cái xe nó vẫn an lành bình thường nhé cái này cũng nên tất nhiên không phải trường hợp nào cũng như thế ở đây thầy nói là có những trường hợp có những vong linh nó lại như vậy nó nó, nó, nó, nó, bám theo cái xe này đó thế cho nên người ta thì cũng hay ngại mua những cái xe bị tai nạn à, chuyện đấy không phải người ta kiêng là vô lý đâu đại chúng nó có phần nào đấy nghe không đó đấy nhé thì thầy xin ờ, trả lời bạn ấy